gia Xin mời vào bên trong Lão gia vào đây Chúng ta vào bên trong xem sao Ai là người chủ quản Qua bên này cho đại gia Qua đây Thiết công tử Ngày đây là có chuyện gì vậy Cái gì mà có chuyện gì Công tử gia ta đây bỏ ra một đống bạc lớn Là để đến xem kinh thành cô nương nhảy điệu nhất vũ kinh thành Chứ không phải mấy loại nhan sắc tầm thường thế này Cút mau cút hết cho ta Thiết công tử xin hãy bớt giận Vì kinh thành cô nương đó chút nữa sẽ đến nè Cái gì chút nữa đến hả Cô ta chỉ là một vũ nữ nhỏ bé Mà lại tỏ ra không tầm thường một chút nào đâu nhỉ Còn không mau xuất hiện Nếu mà tính nhẫn nại của lão gia không còn nữa Ta mà thấy ngứa ngái là đập nát cái minh nguyệt này của các người ra đó Bà có tin không hả Đúng đúng đập nát hết nếu không nhìn thấy kinh thành cô nương Với công tử Ngài hà tất phải làm như vậy chứ Các ngài xem Đây không phải là đã đến rồi hay sao nương nàng ở đâu vậy Công tử thiếp ở đây này Mau đến bắt thiếp đi Mỹ nhân đừng trốn tránh nữa mà Thiếp ở đây nè Ra đây đi mà đừng trốn nữa mà Mau mau ra đây đi Vậy ngài nói Rốt cuộc thiếp đẹp giường nào đây Đẹp đến mức làm cho tiểu sinh ta trái tim tan nát Đầu óc mê mẩn rồi Nếu như được cùng nàng một đêm xuân đáng giá nghìn vàng Tiểu sinh ta có chết cũng không đáng tiếc Mỹ nhân à Vậy nói như vậy Trái tim này của ngài Đều thuộc về thiếp rồi đúng không Đương nhiên rồi Đêm nay Thân thể và trái tim của ta Đều là để cho nàng tùy ý dùng đó Được Chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa rồi Được, được Cô Dừng tay Ta còn nghĩ là ai Quá ra là hai vị chấp pháp đại nhân của tộc Hồ Ly à Tiểu Di ta đây có lời chào Tiểu Di kia Cô đã vi phạm quy tắc của tộc Hồ Ly Giết người vô tội Hãy mau theo ta về chịu tội Muốn bắt ta à Được thôi Vậy thì hãy xem xem Các người có tiến bộ gì không chưa đã lại để cho nghịch tặc hồ ly này chạy mất đi nữa rồi hồ ly này chạy mất đi rồi yêu tinh của cô ta đã bị thương tổn nếu trước đêm trăng mà chưa ăn được tim người thì nhất định sẽ hiện về nguyên hình ta nghĩ rằng cô ta cũng không chạy ra được đâu khuynh thành à khuynh thành tổ yến làm xong cho cô rồi nè ta cũng làm một phần cho tiết công tử nữa đó giết người rồi giết người rồi Từ sau khi nương nương qua đời Công chúa đã chịu tang 3 năm rồi Phấn sát má hồng cũng không đụng đến Đến cả y phục màu sắc cũng chưa từng mặc đến Đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân đẹp đẽ Lẽ nào bây giờ ta không còn đẹp nữa hay sao Đương nhiên là không phải rồi Câu nói của tiêu tiểu hầu nói như thế nào nhỉ Nhất cốt khuynh nhân thành, tái cốt khuynh nhân quốc Ngài nói không phải chính là công chúa của chúng ta sao Hoàng hồn xạo ngữ, học tính xấu của biểu huynh ta rồi Trước cuộc từ xưa đến nay hồng nhan dễ tàn mỹ nhân mệnh bạc Bổn công chúa ta vẫn muốn sống thật lâu nữa Làm nữ tu hiệp nhất đẳng trong thiên hạ Nào thay y phục dân Ai tặng thế? Công chúa, đây là y phục và trang sức mới do bệ hạ và Lan Phi Đặc biệt dặn dò thân phục cục làm Sau khi công chúa hết thời gian chịu tăng Lan Phi, không cần bà ấy lấy lòng, thông mặt Cứ dứt hết cho ta ừ. Công chúa ăn mặc như vậy là sắp xuất cung đi săn à? Đúng vậy, công chúa của chúng ta vốn chỉ là hiếu động, không bó buộc Bây giờ đã hết thời gian dạ chịu tăng sau này chắc chắn là ngày ngày tập võ săn bắn Người biết thì phải chúng ta đến hầu hạ công chúa Người không biết còn tưởng rằng bị xung quân ấy chứ Biểu huynh Huynh bước ra từ phòng sông hương à Hắt quá đi Mùi hương này của huynh là đặc chế theo cách cổ xưa đấy Toàn thành chỉ có một thôi Mọi người kỹ xem Để nào không thấy toàn cơ thể của huynh có phong thái của tiên nhân Huynh đi săn hay là đi ngắm qua thế Ăn mặc còn lòe lẹt hơn nữ tử nữa Tịnh nhi Mùi chịu tăng 3 năm Ở trong phòng lâu quá Không biết thưởng thức Đây là đồ săn kiểu mới nhất của huynh đấy Huynh đã tìm thợ mai giỏi nhất thành đích thân Canh chừng họ mai đấy mai mà A Mạc hôm nay có gì không đến Nếu không thì thấy huynh ăn mặc thế này Không nói lời nào Đánh bay đi rồi tính tiếp May mà thị vệ xấu xí đó của muội không đến Bằng không biểu huynh không đi săn với muội đâu Cảnh xuân tươi đẹp, anh ca yến hót thế này Bao nhiêu mỹ nhân trong thành đang đợi huynh Phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thờ đối cầu đấy Ai mà không biết biểu huynh của muội phong lưu phóng khoáng là gì quan tài giỏi trong kinh thành Đáng tiếc là bắt ngài ở núi quan du thế này cùng với muội cưỡi ngựa bắn cung thật là làm khổ cho huynh quá. Nể tình huynh muội là thanh mai trúc mã, huynh cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Hôm nay đặc biệt, huynh đã chuẩn bị cho muội nhiều vật để săn đó, bảo đảm công chúa chơi thật là thoải mái, quá tốt rồi. Tấm chân tình của huynh khó mà từ chối, tịnh nhi nào dám phụ lòng đây. Hôm nay nhất định không thắng không về, đi. Nghịch yêu, chạy đi đâu? Mùa không sao chứ Vừa nãy không biết là tên ai bắn Mém xíu nữa là mùa bị thương rồi Ngươi là ai Vì sao lại bắn tên làm bị thương người khác Ngài nói chuyện sao mà kỳ quặc như vậy Rõ ràng là ta đã cứu vị huynh đệ này Ngài còn nghi ngờ ta Nói ta bắn tên làm hại người khác Mũi tên đó có phải là do huynh bắn không Đương nhiên là không phải rồi Nếu người ta muốn hại đệ Vậy tại sao ta còn phải cứu đệ Đừng nghe hắn xảo biện Trong cánh rừng này Tất cả đều là của học phụ chúng ta Chỉ có người bị mù mới có thể bắn ngầm vào quân đội chúng ta Đúng vậy Theo ta nghĩ Tên tiểu tử này không bắn tên Thì cũng là đồng phạm Vì quan gia này Ta với các vị vốn không quen biết Vậy làm sao ta muốn hại vị công tử này Ta chỉ là người qua đường Cứu người cũng chỉ là thuận tay mà thôi Các vị tin cũng được Không tin cũng được Tất cả đều không liên quan đến ta Các vị cáo từ rồi Trước khi sự việc kia làm rõ thì không được đi Lên Dừng tay Tất cả dừng tay Việc bắn tên lúc nãy xảy ra rất bất ngờ nên chúng ta mới hiểu lầm Xin huynh đài thứ lỗi Cuối cùng đệ cũng tin không phải do ta làm rồi Huynh đài võ công cao cường Nếu thật sự muốn làm hại ta thì đã sớm rút đau ra rồi Là chúng ta hiểu lầm huynh đài rồi Không có vấn đề gì Chỉ cần các vị tin là không phải do ta làm thì được rồi Lúc nãy chính là cái bóng trắng đó hại ta ngã ngựa Người bắn tên và cái thứ đó có liên quan với nhau Đuổi theo Chó xem cô còn chạy đi đâu Các người già ta cùng đồng loại Hạ tất ép bức nhau khổ sở như vậy Cô đam mê hồng trần lạm dụng pháp thuật Lấy trộm tim người khác Làm trái đạo lý tu luyện Những người mà ta giết Đều là những kẻ tham lam háo sắc Giữ lại tính mạng của bọn chúng Chỉ làm hại nhân gian thôi Ta làm gì lẽ nào không phải một hành động hứa thiện sao Tất cả đều là lời nói thằng bậy Bắt cô về tộc Hồ Ly Tự có cách của Hồ Ly trưởng lão xử lý Hiện tại binh lực của cô đã bị thương rồi Đến duy trì hình dạng cũng khó Khuyên cô ngoan ngoãn tuân thủ phép tắc đi Đừng cố chịu đựng thêm khổ sở Muốn ta bó tay chịu trói Đừng có hồng Tịnh Nhi La lịch người này không rõ ràng Vẫn nên cẩn thận chút thì hơn Mùa nhìn thấy huynh ấy không phải người xấu Mũi tên ấy chắc chắn không phải cho huynh ấy bắn đâu Biết người biết mặt không biết lòng Giang hồ hiểm ác huynh không giống như muội đến địa giới của kinh thành cũng chưa từng ra khỏi làm sao biết được giang hồ là gì chứ huynh còn không phải gì tốt cho muội sao muội thân cành vàng lá ngọc bây giờ muội là công tử công tử công tử vì công tử này người khẳng định đám bắn đó chạy về hướng bên này à ta chắc chắn là cái bóng trắng đó chính là đến từ bên này Thật kỳ lạ Chúng ta đã đi vòng do Rồi lại quay về cánh rừng lúc nãy đó Sao huynh lại biết được Lại nhìn thấy cái cây này có hai nhánh Lúc nãy ta đi qua Cô đặc biệt chú ý Bây giờ chúng ta đã đi một vòng Lại quay về địa điểm xuất phát Không rồi Vậy là chúng ta có phải lạc đường được không E là không phải đơn giản như vậy Là ý gì Lẽ nào còn cách nói khác nữa Chỉ sợ là dân gian lưu truyền có tên Quỷ xây tường Quỷ xây tường ngu muội vô tri Muốn chịu đựng khổ sở hết mức mới chịu buông tay Muốn bắt tay về cùng các ngươi Trừ phi mang thi thể ta theo Cô thà tự quỷ nguyên thần của mình Cũng không muốn quay về tộc Hồ Ly Mạng của ta Tự có Diêm La Dương đến lấy Muốn ta quay về tộc Hồ Ly chịu nhục với các người Đừng mong nữa đi Cô là Hồ Ly không phải là người hai mươi chúng hồng trần lễ nào Vì người đàn ông đã chết cả trăm năm về trước Người nói cái gì Cái gì Cô hãy tự mình xem đi 200 năm trước cô một mực say mê Thà bỏ đi yêu linh tu luyện ngàn năm Cũng muốn cứu mạng dương sinh Nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ là da thịt người thường Tuổi thọ vừa hết tự nhiên sẽ về chốn hoàn tuyền Người mà một lòng cô mê đắm Đã sớm là một bộ xương trắng rồi Sao cô hạ tất ngang bướng chịu khổ ở đây Việc này không thể nào Không thể nào Sinh ca không thể chết Chàng ấy không chết Sinh ca Dương đại ca Dương đại ca chàng đừng đi Là thiếp tiểu duy Sinh ca Sao mà đi tới đi lui cũng là nơi quái quỷ này Biểu huynh Bình thường không phải huynh khoác lác bản thân Tài trí hơn người sao Thế huynh mau nghĩ cách đi Chúng ta làm sao ra khỏi đây được Đi vòng vòng thế này đúng là bất thường Tài học của huynh cũng không dùng được Huynh làm sao vậy ờ, Không sao Trên cổ Huynh có cái gì vậy Hình như là đã bị động vật nào đó cào vào đấy ờ, Vừa không giống chó cắn vừa không giống mèo cào Rốt cuộc là cái gì Đây là cái bớt của ta Cái bớt Thật là hiếm có Là có cái bớt có hình dạng như vậy Huynh đài để nào Huynh là một kỵ sĩ kỳ nhân Ta chỉ là một người dân bình thường mà thôi Tên của ta là Dương Anh Đây là di truyền của gia tộc chúng ta Nhất mạch đơn truyền toàn là nam định Hơn nữa sau cổ của mọi người Đều có dấu tích lẫn hình bóng vuốt này còn là nguyên cớ gì thế nào thì ta cũng không rõ nữa Được rồi, được rồi, đừng nói nữa Cái ác ôn quỷ xây tường này chúng ta vẫn nên nhanh chóng thoát khỏi chỗ này đi Đi Thế sự xoay dần, mọi chuyện trần gian cũng chỉ là qua trong gương, trăng trong nước. Ủa cho người tu luyện ngàn năm lại không hiểu được đạo lý hiển nhiên như thế. Không thể ở bên cạnh người mình yêu Dù tu luyện ngàn năm thì có ích gì Cho dù ta sống lâu Cùng trời đất Cũng chỉ là kéo dài hơi tàn Tiểu Hy Tùy ý xử trí Huynh đệ Không sao chứ Lý huynh Cẩn thận là sinh ca Sinh ca gặp nguy hiểm Không Sinh ca chàng ấy Chàng ấy đã chết rồi Không sai Là chàng ấy Mình phải đi cứu chàng Mình phải đi cứu chàng Mình phải đi cứu chàng ta ra Thả ta ra ngoài Thả ta ra ngoài Các người là những kẻ vô tình vô nghĩa Mau thả ta ra ngoài Xin ca chàng yên tâm Tiểu gì sẽ không để chàng gặp nguy hiểm đâu Thiết phải nghĩ cách thiết ta nghĩ cách cứu chàng nào rồi Không sao chứ Không sao Yêu quái đâu Con yêu quái đâu rồi Yêu quái bị Dương Đại ca đánh chạy rồi Được rồi đừng nói nữa Trời sắp tối rồi Ta sợ con yêu quái đó sẽ quay lại nữa Chúng ta mau rời khỏi đây ờ. Được Thế nào rồi ờ, Không sao Ta cổng đệ ờ, Không cần Ta tự đi là được rồi Đừng có đàn bà như thế nữa Nào Ta Ngươi đi muội xuống đi nào Hôm nay không biết đã gặp xui xẻo gì rồi Sớm biết như vậy không bằng đua chơi ở trong thành rồi Hôm nay nếu không có Dương đại ca Chúng ta đã sớm chết mấy lần rồi Dương đại ca Để ta xuống đi Đúng rồi để xuống để xuống Mau mau Thế nào rồi không sao chứ Nào Chân không sao đó chứ Không sao Hôm nay đều có sự giúp đỡ của Dương Huynh Chúng ta mới có thể quá nguy thành cát Tại hạ họ Lý, tên chỉ có một chữ tịnh Anh ta là biểu huynh của ta, Tiêu Dương Rất hân hạnh, ơn cứu mà ngày hôm nay Huynh đệ chúng ta nhất định phải báo đáp thật hậu Đúng rồi, phải có lễ vật để cảm tạ Chút nữa ta quên mất Cảm ơn Tiêu Huynh Thật ra hai vị đã quá lời rồi Ta cũng chỉ là vô tình gặp phải Nếu mà chúng ta đã có duyên với nhau Thì làm sao có thể quanh ta đứng nhìn Tấm lòng nghĩa hiệp của Dương Huynh Tiểu đệ thật bái phục Nhưng mà hôm nay gặp không ít nguy hiểm Đúng là một ngày khó quên nhất mà ta đã trải qua Đúng, thật là để người ta nhớ mãi Âm dương nhầm lẫn khó chết trong căn tức Nhưng quên nói chúng ta có duyên phận Ta thì thấy chúng ta duyên phận đen đủ thì có Đen đủ cái gì Mọi người đều là anh hùng hảo hán Tuy gặp phải nguy hiểm Nhưng là như vậy Không đánh không quen được Cùng nhau trải qua kiếp nạn sinh tử Đây là duyên phận do ông trời sắp đặt đó Dương Quỳnh à Quỳnh thấy có đúng không Không sai bè nước gặp nhau chính là duyên đó Khó mà có lần cùng chung hoạn nạn Càng đúng là duyên phận trời cho Được rồi được rồi Đừng nói cái gì duyên phận nữa Tịnh nhi Chúng ta ra ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quay về Trong nhà nhất định rất lo lắng Chúng ta quay về rồi nói sao Dù gì quay về cũng không có gì làm Yên tâm đi Mụ không sao nhưng ta có sao đó Cha muội Cha của muội mà trách tội xuống Ta không đánh giác nổi đâu theo ta thì hai vị công tử đã bị thương nhẹ Thôi thì hãy sớm quay về tìm đại phu xem sao Ta còn có việc xin cáo từ trước Không sao chứ Dương Huynh Vậy Huynh muốn đến Kinh Thành à Đúng vậy à, Tốt quá rồi nhưng hôm nay trời đã tối rồi Không bằng chúng ta hẹn ngày mai uống rượu nói chuyện có được không ờ, Chuyện này được rồi Cứ quyết vậy đi Ngày mai ta và biểu huynh sẽ mời Để cảm tạ ơn cứu mạng của Dương huynh Vậy cũng được Vậy ta đành cung kính Không bằng tung mệnh Ngày mai gặp Ngày mai gặp không phải Huynh này, mũi mũi mũi Bộ còn ra có thể thống gì nữa hả Bộ có biết hắn ta là loại người gì Mà còn hẹn ngày mai gặp lại Việc việc này còn ra có thể thống gì nữa hả Này bộ có nghe Quỳnh nói không vậy Công chúa có gì sai bảo Gọi biểu huynh đến Dạ Dương đại ca Công chúa biểu muội bộ ngõ đó cả một ngày nay rồi Không quay về cung của mình mà còn trong phủ của ta Bắt ta tốn công thu xếp cho muội Ngày mai không phải có hẹn với Dương đại ca sao Chờ hội cung rồi lại xuất cung thì phiền quá Hơn nữa muội hồi bóng phụ hoàng rồi Phụ hoàng không phải không phản đối sao Sao hả? Có phải là huynh không vui khi muội ở lại chỗ huynh không? Huynh dám sao? Người ta nói cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Để huynh ruột như ta còn dám nói lời gì nữa đây? Đương nhiên là phải hết một cung kính phục vụ muội rồi. Công chúa điện hạ muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Muội mãn nguyện chưa? Sao cô cảm thấy lúc huynh nói chuyện này giọng điệu thật là chua xót? Muội hiểu ra rồi. Trong ngày bình thường thì huynh không lưu phóng khoáng, nhưng gặp phải Dương Đại ca là một năm như hiệp nghĩa tiêu cả lỗi lạc như vậy Thì huynh lại không có khí phách anh hùng như người ta Muốn nói là huynh không bằng hắn ta Huynh Đường Đường là một tiểu hầu gia Hắn là một tên dân thường à, Dân thường thì đã sao Phật nói chúng sanh bình đẳng Ghét nhất chính là con cháu Dương Hầu Cứ lấy giọng dõi tào cấp ra nhìn người Chẳng cách sao Dương Đại ca không muốn thân thiết với chúng ta Tịnh Nhi Mụ quen biết với Dương Anh đó mới bao lâu chứ Trái một câu Dương Đại ca Phải một câu Dương Đại ca Mụ có biết hắn là lịch thế nào không Đến kinh thành của mục đích gì Ai mà biết có phải hắn chỉ có vẻ bề ngoài Cố ý tiếp cận chúng ta Có ý đồ khác không chứ Biểu Quân, Quân đang nghi quá rồi đấy Lúc trong rừng Dương đại ca đã không tiếc ta mạng sống được cứu dạ. mạng chúng ta đấy Không tiếc có bỏ mới có được Mùa đừng có quên Trong cung ngoài cung Trên dưới triều đình Những kẻ hai mặt muốn bám vào chảy chồng Mùa gặp còn ít sau Mụ thấy lời nói thành động của Dương đại ca Quang minh lỗi lạc Không giống như giả tạo Mụ ngược lại cảm thấy biểu ca huynh bề ngoài đẹp mà Mùi Mùa đương nhiên không phải nói huynh bề trong thớ rửa Quá lắm lại như A Mạc nói thôi Trang điểm lộng lẫy trong bụng rỗng tuyết Huynh biết ngay là ả đầu gỗ đó Thích bôi nhọ huynh mà Rồi sao gặp cô ta quyết không tha cho cô ta Huynh đánh thắng cô ấy sao Huynh bây giờ là nam nhân tốt Không nói với nữ nhân Không muốn tính toán với cô ta Đúng rồi Đành nói muội sao thành nói huynh rồi Tình nhi à dù gì muội cũng là công chúa chuyện gì cũng phải có chừng mực dừng lại muội ghét nhất hai chữ này Công chúa công chúa Huynh yên tâm đi Biểu mũi của Huynh trí tuệ hơn người Đương nhiên sẽ không để lộ thân phận đâu Tục ngữ nói rượu vào lời ra Ngày mai uống rượu nói chuyện Đường hay có thể xem thử Như đại ca đó có phải là hai mặt hay không Nhưng mà Kết quả mà muội sợ nhất là Cuối cùng Huynh đo lòng quân tử Cảm thấy tự ti Huynh đường đường là một tiểu hậu gia Đúng là chưa bao giờ gặp người khiến Huynh tự ti đấy nào cạn ly, uống thêm một ly nữa Nhưng đại ca, tử lượng thật là cao Có phải là người trong giang hồ Không ai có tử lượng cao như vậy Thực ra lúc đầu ta mới vừa vào giang hồ Căn bản là không biết uống rượu Cứ uống là sai Vậy thì tại sao Dương đại ca có thể luyện đường Nghìn ly không sai như ngày hôm nay nếu như ngài giống ta Sau khi rơi mất 4 lần túi tiền Rơi xuống sông 7 lần Bị người khác đánh mười mấy lần Ngài phải cố gắng đặt ra quyết tâm Uống rượu cũng như là luyện công Uống nước như là uống rượu Đến lúc đó Ngài sẽ có được tử lượng như vậy Dương đại ca Ta thật sự không phục huynh Muốn uống thì uống Muốn đi đâu thì đi Không bị gò bó Có sao nói vậy à. Còn tiểu đệ lúc nào cũng muốn đi ngao du trong giang hồ Hành nghiệp trượng nghĩa Ân sầu thoải mái Giang hồ Có gì tốt đâu chứ Lúc ta 15 tuổi, cha mẹ đều mất Ngao du trong giang hồ 10 năm, ăn gió nằm sương, tứ hải là nhà Cuối cùng mới biết thế nào là hành hiệp trượng nghĩa Chỉ là mạnh hiếp yếu mà thôi Lãng phí cả thời gian, không làm được gì cả Vậy Dương Đại ca cho rằng Thế nào là làm nên chuyện này Lúc còn nhỏ ta luôn nghĩ rằng cha mẹ bắt ta phải công danh đổ đạt, làm rạng rỡ cho gia tộc là sai. Sau đó ta mới hiểu rằng lúc đó tuổi trẻ ngông cuồng, những lời dạy bảo của cha mẹ là đúng. Như Dương Đại Ca cho rằng làm quan cầu công danh mới là chính đạo rồi. Ừ. ừ. Bây giờ ta cho rằng thân làm lão bách tính nhất định phải đem sức phục vụ cho triều đình. Vậy mục đích của Dương Đại ca đến Kinh Thành lần này Chính là cầu công danh Muốn có một chức quan nhỏ sao Dương Anh ta chỉ là một võ phu Căn bản là không thông chữ nghĩa Ta nghe nói trong quân đội đang chiêu mộ tướng sĩ Ta hy vọng có thể tổng quân phục vụ cho đất nước Quá ra Dương Đại ca muốn làm quan à Việc này đơn giản Ta nói với binh bộ một tiếng Sẽ có thể sắp xếp cho huynh một chức gì tốt Hiện để có quen biết với người trong binh bộ à Hiện đệ Không sao chứ Không sao Đây chỉ muốn ra ngoài thoải mái một chút thôi Sao lại đi đứng vậy chứ Đều không sao chứ Không sao Sao mà không cẩn thận vậy Không sao chứ hả Không đâm vào đệ chứ Tiền túi của ta Chờ chút Đã nhìn thấy chưa hả Đây chính là ơn sầu thoải mái Trong chốn giang hồ thấp kém Người ta đi cả một giờ rồi Vẫn còn chưa quay lại Chắc là không đuổi được là lấy lại tiền Lại còn sợ phải trả tiền Cho nên thôi đành không quay lại nữa Xin hãy thương tình cho chúng ta Cho chúng tôi một chút tiền Trong nhà ta còn có một tiểu muội muội Đại gia Các vị đại gia Xin hãy bố thí cho chút tiền Các vị đại gia Cảm ơn Bố thí chút tiền đi Cha ta trọng bệnh Đây không phải là đứa trẻ ăn trộm tiền hồi nãy hay sao Sao lại quay lại lừa tiền người khác nữa Đại gia xin bố thí chút tiền Được được cho người ít tiền gia dạ, Cảm ơn, cảm ơn đại gia Người đó, người đó không phải là Dương đại ca hay sao Xin hãy làm việc thiện đi Cha tỉnh lại đi Đường đường một năm nhi thân cao bảy thước Lại đi đóng giả hàng mài trên phố Lừa tiền người khác Đây là việc làm của du hiệp đến từ đâu chứ Huynh phải lật bộ mặt của hắn ra Biểu Huynh Huynh hãy chờ chút đã Huynh ấy vừa gặp đứa bé nhỏ Sao có thể cùng nhau đóng giả ăn mài lừa người khác Muốn nghĩ là nhất định có nguyên nhân khác Tinh Nhi à Chính tận mắt nhìn thấy có thể sai được sao Ta thấy nguyên nhân là Nhưng anh mới đến kinh thành không có tiền Nên mới cấu kết với lũ trẻ cùng nhau đi lừa tiền Vậy cũng không thể ăn xin trước mặt chúng ta Huynh đừng có dội vàng Hãy xem đi đã các vị đại thúc đại gia làm việc thiện đi Làm việc tốt cho chút đi Làm ơn Sao lại đứng vậy rồi hả giả mạo là giả mạo Đồ lừa đảo Đi đi mau đi Huynh cười cái gì Chúng ta mau qua đó xem xem Lúc nãy ta đưa tiền rồi Đúng là đồ khốn Nào nào nào Đây đây là của đệ <laughs> Đệ cũng có Ai cũng như nhau <laughs> Nào Vẫn còn Đại ca ca là người tốt Đệ lấy cắp tiền của quân ấy quân ấy cũng không thích đệ quân ấy còn giúp tụi đệ xoay sở Đại ca ca là người vô cùng tốt Xin các quân đừng bắt quân ấy Xin các quân đừng bắt quân ấy Đừng bắt quân ấy Xin các quân đấy Các quân đừng bắt quân ấy Các quân đừng bắt quân ấy Xin các quân đấy Đại ca ca là người tốt Dương đại ca Chúng ta cũng coi như là đã quen biết nhau Cần tiền thì có thể mượn chúng ta Hà tất phải đóng giả ăn mày làm gì những đứa trẻ đó đã nhiều ngày rồi chưa được ăn bữa cơm đàng hoàng Hơn nữa, còn có hai đứa trẻ bệnh nặng Cần chữa trị kịp thời Đây là biện pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ ra được Dương đại ca, làm du hiệp không phải có thể lấy của người giàu chia cho người nghèo sao Hành hiệp dùng võ công để làm việc cấm Ta không muốn dùng thân mình để hành pháp Dương đại ca tuy là có ý tốt giúp người Nhưng đóng giả làm ăn mày bị người khác đánh đuổi Không thấy ngại hay sao chỉ cần có thể giúp được những đứa trẻ đó Thì chịu một chút cười chơi cũng không nhầm nhò gì cả Dương đại ca, làm du hiệp không tốt sao Tại sao muốn làm quan bị người khác ràng buộc chứ Chu du giang hồ đúng là tự do tự tại nhưng suy nghĩ cho cùng cũng là phí qua thời gian Làm được quan thì khác Có thể tạo phúc cho bách tính So sánh hai chuyện với nhau không phải càng hiệp nghĩa sao Là ta trong lòng có thành kiến Hiểu lầm Dương Đại ca Không sao cả Tiêu công tử Ta nghe Quỳnh nói Quỳnh có quen biết với người của binh bộ Không biết Quỳnh với người của quan phủ Có phải là cũng quen biết rất thân không ờ, cũng khá thân Là thế này Ta nghe nói ở Kinh Thành quan phụ ra mặt mở một số thiện đường Ta muốn thay mặt số cô nhi kia tìm một nơi dừng chân không vấn đề gì xin dư đại ca yên tâm ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa chỗ cho những đứa trẻ này ta thay những đứa trẻ kia đa tạ huynh không cần đa tạ vì nên làm mà là triều đình chưa thể hiểu được nỗi khổ nhân gian không chăm sóc tốt cho bách tính là lỗi của triều đình Dương đại ca Tấm lòng nghĩa hiệp và khí phách của huynh Tiểu đệ không phục dạng lần Tiểu đệ có một lời yêu cầu hơi quá đáng Không biết huynh có thể đồng ý hay không Huynh đệ xin cứ nói ra không cần khách khí Ta và Dương Đại ca tuy rằng mới quen biết Nhưng mà như quen đã lâu rồi Ta muốn kết bái huynh đệ khác họ với Dương Đại ca Sau này đối xử chân thành với nhau phục vụ cho đất nước Không biết là ý của đại ca thế nào Kết bái à Đừng đừng đừng Đúng vậy Ta chỉ là một dân thường Ta thấy hai vị huynh đệ khí phách phi phạm, Ta nào dám trèo cao cơ chứ Dương đại ca không đồng ý Chắc là thấy chúng ta là con cháu quần áo lạ lướt Dựa vào gia thế Không cho chúng ta về cùng một đội à Đương nhiên là không phải Dương đại ca Biểu đệ này của ta nói là nhất định phải làm Nói một là một Theo ta thì Dương đại ca đồng ý đi Tiểu đệ cũng rất vui vì đã quen biết được huynh Nếu như hai vị huynh đệ Không cho Dương anh ta chỉ là một người bình thường Đương nhiên là ta mong còn không được ấy chứ Vậy thì tốt quá rồi Chọn ngày không bằng được ngày Không bằng bây giờ chúng ta kết bái đi Để trời đất chứng giám như vua đời chúng ta Bây giờ kết bái Đúng rồi Đừng đừng đừng Đổi thành ngày khác đi Đổi ngày khác làm gì Hảo Nam Nhi không câu nệ tiểu tiết để ý những lễ tiết trần tục đó làm gì hả Nếu như huynh không muốn kết bái đây ờ, ờ, ờ. giờ Dương đại ca tự kết bái Được rồi, ta kết bái, ta kết bái mà Bây giờ huynh sẽ bái, được chưa Được Ta lý tịnh 20 tuổi Ta liên Dương 23 tuổi Dương Anh ta 26 tuổi Hôm nay ba người chúng ta Kết nghĩa Kim Lăng Về sau có phúc cùng hưởng Có nạn cùng chịu Nguyện trời đất chứng giám Nhật Nguyệt làm chứng Đại ca Đại ca Nhị đệ Tam đệ Nghịch tặc hồ ly to gan tùy ý làm càng Phạm vào quy tắc Cô còn không nhận tội Tiểu Duy chỉ là một con hồ ly quan giả Ngao du trong nhân gian Đã làm phiền tộc trưởng đại nhân thân chinh thẩm vấn Tiểu Duy thật là được sủng ái mà cảm thấy lo sợ Đúng là một con súc sinh biết cách ăn nói Cô làm hại nhân gian Dùng hình dạng dễ ra Mà làm bại hoại thanh danh của tộc Hồ Ly Cô còn có lời gì để nói nữa Tiểu Duy tu hành trong nhân gian Tộc Hồ Ly chưa từng quan tâm đến sự sống chết của ta Dựa vào đâu Ngài lại định tội ta Hỗn xược Cô là người trong tộc Hồ Ly Trong mắt không có bề trên Còn quy phạm luật lệ của dòng tộc Xem ra còn ở trong nhân gian quá lâu rồi Đã quên đi thân phận thật sự của mình Người đâu Rồi ra đánh cho ta Khoan đã Đại dương xin hãy bớt giận Tiểu gì nhất định đã ít được quản giáo Đã lưu lạc trong nhân gian quá lâu Không biết trời cao đất rộng Đại dương ngài hạ tức Coi mình bằng cô ấy cơ chứ Con hồ ly quan giả to gan Không biết tôn trọng bề trên Còn dám ngỗ ngược với hồ dương Để nào cô muốn chết sao Còn không mau mau xin tha tội Đúng là ta không biết phân biệt trên dưới Nhưng lại rơi vào tay các người Thì cứ để các người xử trí đi Tiểu Duy mệnh hèn Nhưng chỉ mong chết Cô không nghe lời khuyên giải Đã nảy sinh tình cảm với con người trong thế gian Vì vậy dẫn đến giết người vô tội Lại còn làm bị thương trong dòng tộc Thật là chết cũng không hết tội Lại còn phỉ báng thanh danh của dòng tộc Thanh danh của dòng tộc các người đều không giống như tiểu duy sao Là những con hồ ly tu luyện thành người Còn nói gì đến thanh danh dòng <laughs> tộc Đúng thật là đáng buồn cười Ngắm miếng, Phu nhân Hà tất vì con yêu nghiệt này mà phí lời xin tha đây Chuẩn bị đại hình Cho đã Đại dương Người tu hành Cần lấy tính thấu hiểu làm đầu Đừng vì vài câu nói sằng bậy của Tiểu Duy Mà cảm thấy tức giận Tiểu Duy đã sớm không còn sợ sống chết nữa Muốn kéo dài một chút hơi tàn này Là dương dấn vinh hoa phú quý Ở trong nhân gian Còn gì sống trên đời Không có sinh ca Đối với ta mà nói Không còn chút gì dương dấn Tùy các người muốn thế nào Ta chết cũng không còn hối tiếc ờ, Hay cho cái chết không hối tiếc Bốn dương sẽ giúp người thực hiện được nguyện ước Chuẩn bị đại hình Đại dương Đại dương sắp bế năng tu luyện Nên làm việc thiện Không nên giết dòng tộc tạo sát nghiệp Xin đại dương hãy suy nghĩ lại Phu nhân Vì sao phải khoan dung với con nghịch tặc hồ ly này Đại dương Việc tu luyện của người trong dòng tộc chúng ta đều không dễ dàng Đáng thương cho cô ấy là một con hậu ly bơ dơ Còn trải qua kiếp nặng tình cảm Yêu Linh đã chịu tổn thương Tuy là đã phạm nhiều tội tài đình Nhưng về tình mà nói thật là đáng thương Sai ở cô ấy là không nên yêu người đàn ông nhân gian đó Vẫn mong đại dương khoan hồng độ lượng Thay cho cô ấy được sống Phu nhân Nàng đã quá nhân từ lương thiện rồi Nếu nàng thay cô ta cầu xin Vậy thì tha cho cô ta không chết Đại dương nhân từ Thiếp thay tiểu di cảm ơn đại dương tôi chết có thể tha Nhưng vẫn phải chịu trừng phạt theo đúng luật của dòng tộc Đến địa ngục hàng băng để hối lộ những việc đã xảy ra của mình Cái gì? Địa ngục hàng băng Đại dương, địa ngục hàng băng lạnh thấu xương Từng giọt nước rơi xuống, đi biến thành băng Không có bốn mùa luân chuyển, không có thời gian, không có không gian Nếu như tiểu di đi đến đó Vậy thì thật sống không bằng chết Nếu như cô ấy còn muốn tu luyện Vậy càng khó khăn hơn Thiên địa dạng vật đều có chủ Mọi thứ đều có số mệnh của nó Nếu như cô ta có thể hối lỗi những tộc ác đã qua ở địa ngục hàng băng Nhìn rõ hồng trần thì đây chính là giận ma của cô ta Còn không, cô ta chỉ có thể hồn tiêu phách tán, đại dương Ý cô ta đã quyết Áp giả nghịch tặc hồ ly đến hàng băng địa ngục Giao cho đại thần phù sinh trong giữ Ngày qua ngày phải chịu đựng băng hình Lấy đó làm răng đe